Xin chào toàn thể anh em nhé hey, Cái video này là Hôm nay tôi muốn ờ, nói về cách đánh bầu cua biệt mới nhất 2019 2020 Thì cũng sắp đến uh, Tết uh, ờ, 2020 rồi cũng Có nhiều anh em là cũng uh, Đang muốn tìm cho mình một đồ chơi và để cho anh em đi chơi bầu cua Tết này nó được hiệu quả Thì cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái mẹo đánh bầu cua và cái cách chơi bầu cua từ cái bộ hột bầu cua giấy anh em nhé như anh em đã biết đây đây chính là cái bộ hột bầu cua giấy đấy, bầu cua giấy và đây hột xốp anh em nhé hột xốp và hột giấy thì hai cái hột xốp và hột giấy này nó có cái điểm gì khác nhau và ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái cách chơi bầu cua đánh bằng hột giấy cách đánh bầu cua hột giấy này thì uh, tôi muốn chia sẻ cho anh em thôi Đấy, thì anh em có thể anh em áp dụng được anh em chơi ở những cái sân chơi bầu cua anh em nó hiệu quả hơn và chính xác hơn anh em nhé thế cái cái cái bộ sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái cái miếng dán bao dung anh em nhé Đấy, cái miếng dán bao dung thì cái miếng dán bao dung này cái cách chơi của nó như nào đây trước hết cho anh em xem cái cái cái miếng dán bao dung này nhé đây anh em đây chính là cái miếng dàn bao dung nó rất là nhỏ đúng không anh em Đấy, nó rất là nhỏ thôi rất là nhỏ và anh em đến sân chơi Đấy. anh em đến sân chơi thì anh em à, chỉ cần là động đồ vào hột bầu cua hoặc là anh em có thể là anh em đưa vào trong hột bầu cua thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi bầu cua báo dung bằng cái hột bầu cua giấy anh em nhé Đấy thì là cái cách chơi bầu cua bịp này hay là cái mẹo đánh bầu cua bịp bằng cái chấm bấu dung bầu cua hay là miếng dán bầu cua thế thì uh, nó hiệu quả cho anh em như thế nào thì bây giờ anh em theo dõi cùng với tôi thì tôi sẽ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để anh em uh, chơi được cái bộ bầu cua giấy nó báo chuẩn 100% nha anh em Đấy, vì sao tôi nói là báo chuẩn thế thì uh, cái hột giấy trước hết nói cái hộp giấy và như cái hộp xốp thì hai cái này nhá để anh em phân biệt được này khi mà anh em đưa vào cái hộp giấy thì cái ờ, chấm báo sẽ chuẩn xác cho anh em trăm phần trăm thì khi anh em đánh hột xốp hay là hột mút ấy, thì nó sẽ anh em sẽ bắt được cả mặt đối diện của nó nhưng mà cái cái, cái kiểu dung thì nhiều anh em cũng ờ, chưa tiếp xúc thì anh em cũng không thể đánh, đánh được đấy <clears throat> thì cái ờ, bộ cái bộ bầu cua giấy này đấy hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đấy vì sao mà anh em chọn cái bộ bầu cua giấy này để anh em đánh đấy không nói nhiều nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy thì tôi sẽ đưa cái chấm này vào trên cái mặt của cái ờ, hột bầu cua nhá anh em nhá đây tôi sẽ đưa vào trong cái mắt của con cua này anh em này đấy mắt còn cua này khi anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần đưa cái chấm này đấy. anh em à, để động được đấy là cái thiết kế của anh em đến sân chơi thì tôi không tư vấn cái đấy được thì anh em về anh em tự thiết kế thôi thế thì anh em chỉ cần biết là cái chấm này ở dưới ở dưới uh, chân nó nhá là một lớp băng keo à, một lớp uh, một lớp uh, keo đấy, để cho anh em uh, vào sân chơi anh em dán được vào cái hột bầu cua anh em đánh nhá tôi sẽ sẽ đưa vào trong cái uh, mặt à, mắt con cua anh em nhé đây là cái bộ hột bầu cua giấy đấy khi anh em sở hữu cái bột à, bầu cua giấy này anh em đi chơi ấy thì là cái tỷ lệ chính xác của nó lên tới 100% đấy thì lên tới 100% như thế nào thì anh em sẽ phải theo dõi cùng với tôi đấy, để còn uh, biết được đấy, để còn biết được anh em nhé thì khi mà anh em đã tỉ mỉ đưa đưa vào cái cái cái hột như này thì thực sự là nó rất là chuẩn xác anh em nhé Đó. thì nói chung là khi mà anh em mà đi chơi cờ bạc bịp ấy, thì anh em à, cần à, trang bị cho mình một cái món đồ chơi để để có thể là uh, giúp đỡ cho anh em Đấy, giúp đỡ cho anh em đi đến sân chơi anh em có thể là uh, chơi được những cái uh, những cái cuộc chơi đấy nó có hiệu quả nhất Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy cái độ chính xác của nó như thế nào thì um, cái uh, cái quan trọng nhất đó chính là cái cục dung anh em nhé cục dung thì uh, anh em có thể anh em lấy máy hoặc là anh em làm vào mũ như tôi đây. đây chính là cái mũ mà tôi đã làm vào trong cái làm vào cùng với cái bộ chấm bầu cua này đấy thì khi anh em đến thì anh em chơi thôi hãy đội mũ và chơi và cảm nhận cái độ dung của nó để anh em biết được hầm mặt đồng khi mà cái anh em sóc bầu cua ấy thì mặt cua nổi lên nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em lên 100% luôn không có nó sẽ hoàn toàn không báo anh em nhé đó. Giờ tôi test cho anh em này lắc mạnh lắc nhẹ thì cái miếng dán đấy hoàn toàn là không bung cho anh em anh em vẫn chơi bình thường nhé đó không bầu à không có cua này anh em này không có cua anh em nhé đảm bảo trăm phần trăm luôn đó máy báo cực kỳ chuẩn xác Hãy có cua này hãy đảm bảo anh em luôn có cua 100 trăm luôn đó chuẩn xác cho anh em hãy tiếp tục có cua anh em nhé đấy máy báo cực kỳ chuẩn xác cực kỳ nhanh đấy, anh em sở hữu cái bộ này anh em đi chơi thì vô cùng là hiệu quả luôn đấy không cua này không cua sẽ không báo luôn anh em nhé đó không cua sẽ không báo đảm bảo anh em 100% chuẩn xác luôn đó vẫn không cua này mở đó vẫn không cua tiếp tục cho anh em một chén nữa này đó, có cua này anh em này mở cua nhá đó hai cua anh em đấy thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ bầu cua báo dung này thì anh em uh, liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình và anh em đến cơ sở hoặc là anh em uh, đặt hàng về nhà anh em có thể là test hàng thoải mái test hàng thoải mái không ưng anh em có thể gửi lại cho tôi hoặc là anh em đến cơ sở thì anh em có thể test hàng anh em mua hàng bao giờ anh em ưng ý thì tôi mới ờ, bán và anh em mới mua đấy là cái cách bán hàng của bên tôi đấy. thì uh, ngày hôm nay cái cái cái giọng của tôi nó cũng không được ok cho lắm thì tôi cũng uh, anh em cũng thông cảm thì cái chỗ nào mà nó khó nghe quá thì anh em có thể tua lại anh em nghe nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nào mà thấy hay đấy, hay thì anh em đăng ký ủng hộ kênh để à, mỗi khi mà tôi ra những clip mới hay là ra những cái đồ chơi mới thì anh em có thể biết được sớm nhất nó sẽ báo về trong cái tài khoản của anh em đấy. chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em luôn may mắn